Hello, chào tất cả mọi người, mình Phẩm Lê Lốc đây Chào tất cả mọi người nhé Hôm nay mình làm video này quay về công việc của mình đây này. Hôm nay mình lấy cỏ chăn cá này, đây là ao của mình Mọi người nhé Hello Đây xem này lấy lá cho cá nha đây cá mình nuôi được hai năm rồi ao mình bắt vòi từ suối sang nước lấy từ bên ngoài vào